qua bữa nay à, chín mấy độ ha thở không nổi luôn á mấy 95 độ à. hết pin để nóng tiếp con lo cho hộ quá mai mốt uh, có gì lọt trong lục đạo cho phụ phải đi kiếm con chứ mệt lo ít ít thôi à, bồ tát thì sợ nhân chúng sanh sợ quả đệ tử hiểu phật thường chị phải nhắn tin thường thường chú nguyện là khi em ngồi một mình ở trong phòng thì em có cái hình với cái tên em mới khấn được còn này đông quá em đâu khấn được chị qua đó chị ngồi đi à, ai cũng có số điện thoại của em á thì em giúp mấy cái đó thôi này của ai ấy nha mỗi cứ tường á sạc điện do mấy cái vụ này á, cũng nhiều á chưa kịp sạc pin lại nữa bữa nay sạc tiếp ở trời nắng mặt trời nó mới vô điện mới không xin liên tục á <laughs> mệt hỏi chuyện dạ, tính theo cái này ra ờ, dạ, ừ. anh em đời. <laughs> tại vì á hả mình là đạo phật à, mấy người kia đạo công giáo người ta hỏi là xin à, muốn biết là khi đạo công giáo á, người ta chết đi á, thì người ta lên thiên đàng còn đạo phật thì mình có luân hồi thì muốn hỏi thầy à không biết hỏi tuấn kiệt à, chú anh tuấn kiệt à, không biết à, cho xin câu trả lời là có như vậy hay không khi người ta chết thì người ta lên thiên đàng còn còn còn phật đó thì à, phải có à, kiếp luân hồi nhân quả nhân quả dạ mấy ông cha mấy đức hồng y cả đức giáo hoàng dạ. mấy ông có xuống địa ngục á mấy ông cũng chẳng có biết mà ông xuống địa ngục gì lấy cái gì chứng minh mà nói vậy bên công giáo mình đang nói về bên công giáo trước chưa chắc mấy vị hồng y hay chưa chắc mấy ông cha trong nhà thờ chưa chắc mấy mai sơ cũng chưa chắc mấy hòa thượng ôm tu lớn mà đều được về thiên đàng nhiều khi á cái người mà janitor mà lao dọn cầu tiêu á lên thiên đàng đó à, chưa chắc là một vị mà coi của cái ngôi công giáo đó mà lên thiên đàng cho nên cái giáo không có chứng minh cái đó cái đó là hoàn toàn sai về thiên đàng là khi một người giữ đúng thật thiện Chúa nói không có phạm luật thì về thiên đàng nhưng một ngàn chuyện mình làm tốt nhưng mà lỡ mình làm một chuyện xấu mình cũng phải tái sanh để mình trả cái nghiệp đó mình đang nói phần công giáo giúp tôi phần mà ờ, luôn uh, linh hồn uh, tái sanh hay trả quả thì chút mình nói kế tiếp cho nên bên công giáo họ chỉ nói để mà có nói và không có chứng minh tại vì tất cả các thầy trong nhà thờ cả đức hồng y luôn cả đức giáo hoàng cũng không có tiếp xúc được với chúa nữa đó là một cái chiếc sắc tại vì họ không có ở một cái lực keo để mà ngồi thiền nhập định để mà có cái sự liên hệ cho nên cái thuyết để mà nhờ cái thuyết đó mà biết bao nhiêu con chiên cũng hiền là cũng cũng là ok nhưng mà nếu gì nói thực tế thì hoàn toàn sai không phải ai chết bên công giáo về thiên đàng nếu ai chết cũng bên giáo về thiên đàng để việc chứng minh Vậy tại sao á, biết bao nhiêu á, dông linh nó cứ nhặt người này ở ngoài nghĩa địa tùm lum nó cứ lãng giảng rồi ở bên công giáo cũng một đống nhà thương mental là vì những cái dông hồn nhập vô thể xác của những người Mỹ này nọ rồi cái gia đình cứ nghĩ là bị bệnh khùng á rồi cái thể vô nhà thương điên không à cho nên tại sao thời nay Chúa Giêsu tái lâm phải kêu tất cả các con chiên phải học Phật lại đó là đạo thiên tâm là Chúa Giêsu tái lâm đã này để mà hiểu biết thêm chứ thời đó mà giải thích mà như kiểu này á người ta sẽ không có tin cho nên cái thiết mà mỗi à, bên đạo giáo ai chết mà về trời cái đó không bao giờ có nếu ông cha nào đứng trước mặt kiệt mà mà nói ổng là người chứng minh đi thì kiệt cũng nói có đó nhưng mà không phải mỗi người tại cái phước và cái nghiệp là do cá nhân nha là do cái à, cái người hiền người xấu nhiều lúc ông cha hay ông hồng y ông làm mấy cái chuyện uh, à, trai sexual harassment hay là ông làm mấy cái chuyện tùm lum rồi cái ông à, cũng được về trời á chuyện đó không có không lẽ đi ngoại tình mấy trăm lần uh, cái mỗi năm cái đi xin cha rửa tội được về trời á không có luôn vậy chứ uh, bên công giáo phải học phải biết cái linh hồn của con người là bất tử cái linh hồn là bất tử cái linh hồn sẽ lãnh tất cả cái nghiệp quả nó chuyển thế từ cái xác này qua cái xác khác bên đạo Phật cái nghiệp đi chung với cái cái những cái gì mình đang làm thực tế mình làm tốt thì mình được hưởng cái phước lớn mình về trời nhưng mà cõi trời bên công giáo chỉ có tầng thứ hai hai cuốn kinh là hai tầng là tầng thứ hai ở trên kia 36 tầng trời mà tính từ tầng thứ sáu mà trở xuống á là cứ lên trên đó xài hết phước cũng giống như mình xài hết tiền vậy băng rapsi vậy rớt xuống trái đất lại thì gọi là lục đạo bên Công giáo chưa hiểu cái này còn nếu mà dưới này mình bị ép sát mình khổ chừng nào mình thoát qua được tầng thứ sáu mình lên cao cao nữa thì mình sống lâu hơn đó nó có mấy chuyện đó thì à, bên đạo Phật tại sao gọi là không có muốn tái sanh nữa tại xuống trái đất này cũng giống như là mình ở trên nhốt mình giống như đám heo đám gà ở trong chuồng vậy mình đang là gà trong chuồng nè ở trên kia đâu có nóng kiểu này 95 độ bữa nay đâu có khổ kiểu này đâu thân xác đâu có bệnh hoạn đâu có cầm gậy đi đâu bay không à đúng không ai cũng là đẹp hết trơn đâu có ai già xấu lùm lum đâu chánh là không bao giờ có nhà thương à, à. cõi trời không có nhà thương còn cái linh hồn tái sanh là có thật cái linh hồn không tái sanh chị cũng không phải ngồi đây chị tái sanh rất là nhiều lần nếu không ngài đạt la đạt ma ổng tái sanh 14 lần thế giới thừa nhận ổng là dạng tái sanh ổng là một vị phật sống thiệt á thì cho nên đó là giải thích của bữa bữa chị chị là người giáo chị nên hiểu cái này không phải kinh điển thời xưa lúc mà muốn chiếm hành à, đọt đất chiếm dân rồi tạo ra một cái tôn giáo ngày xưa để sửa ông ông Pare ông sửa kinh chúa kinh chúa thời nay chưa chắc là đúng nữa chúa đi tới chúa đi lui cứ, cứ kể con nhiêu là chúa tới chúa lui chúa tới chúa lui có cái gì mà để làm cho tất cả các con chiên thoát được cái bị stress phù thoát được cái tham sân si đâu không có cái treatment đạo phật nó không phải là cái đạo đạo phật là một cái công thức để trip mình cũng giống như mình muốn làm cái nước này để mình uống được cái nước này thật sự nó từ ống cống mà hôm nay mình chở ra họng là nó qua biết bao nhiêu cái thanh lọc thì nó cứ recycle ở trong cái thành phố mình xài đó thì con người mình cũng vậy nó là một cái process đạo phật là một cái process thì cũng giống như bao lâu nay chuyện nói à giống như nãy vừa nói rồi câu chị hỏi chị nghe đó dạ. giống như bác lớn tuổi này hôm nay mà ngồi lại phật thì lúc cái thằng hồn rồi khỏi xác thì mình nhớ được chữ a di đà phật thì lúc đó đó mình còn biết đường sáng mình đi còn nếu mà cỡ tuổi này mà cứ cháu ngoại cháu nội tiền của tao để dành được cả đời đâu quay bao nhiêu tao gửi cho đứa này đứa kia giữ nhà băng đưa cái nhà băng cho tao coi mỗi tuần cái bữa nào ấy đứa con thiếu tiền lấy mất một số đây đứng máu tiệt kẹt xuống địa ngục thì mình tập cho cái thần hồn mình cái a à, lại gia thích mà quen mấy cái tiền này á là bảo đảm chỉ có loại địa ngục mình dính vô cháu ngoại cháu nội mình chỉ có xuống địa ngục tại vì cái lúc mà mình à, à, cận tử nghiệp á mà mình còn thấy đứa cháu ngoại cháu nội mình tại lúc đó mình thành cái thần hồn mình gần chết nó khôn lắm nha à, nó biết lâu nay cháu nội cháu ngoại mình ra đường lấy tiền mình làm chuyện làm bậy lúc đó mình bị sốc nữa gần chết mà bị sốc là cũng giống như mình mình đang nằm ở trong giường bệnh năm đang nằm ở trong nhà bệnh mà bị cảm cúm rồi cái mình kêu đứa con gái mình con ơi mẹ muốn con thèm đi nước chanh uống con làm cho mẹ ly ôi mẹ tự làm đi con bận quá con phải đi liền con trễ ờ, giờ của con lâu là mình bị sốc mình chết là vì cái sốc chứ không phải là chết vì thèm ly nước chanh đó có những đứa con nó vậy ha thì cho nên cái thuyết mà bên công giáo nói tất cả con chiên chết mà về cõi trời là sai triệu phần trăm sai còn bên kia nói mà đạo phật những người đạo phật mà cái linh hồn mà cứ tái sanh trả nghiệp hoài cũng là sai mà sai phân nửa còn cái đúng á là khi mà mình đạo Phật là buông bỏ hết tất cả cái thế gian này là ngục tù tiền bạc vật chất là vật ngoài thân phù du à, ảo ảnh chị có thấy biết bao nhiêu đại gia tỷ phú hồi xưa Alexander ông chiếm 3 phần tư trái đất giàu vô cùng mà đến lúc bệnh rồi á kêu quân thần các ngươi đứa nào mà mày cứu ta được sống à, vài tuần để mà ta về gặp được mẹ ta trước khi ta chết ta giao nửa gian sang lại mấy thằng quân thần của ông đâu có nào làm được chết trên ờ, trên đường đi về ông nói nếu mà không nào cứu được thì thôi hai cái hòm mà chở ta về khoét hai lỗ rồi để hai cái bàn tay ta làm gì đi kiếm ba chiếm ba phần tư trái đất mà cuối cùng cũng đi tay trắng cái linh hồn của mình á, khi mình mình biết đọc kinh mình ngồi thiền hiện giờ này thì à, qua khỏi tầng thứ bảy thì nó không còn trong cái lục đạo nó trong lục đạo nó cũng giống như cái chỗ à, cũng là cõi trời nha nhưng mà cũng tạm trên đó Chúa sẽ cứu những con chiên ngoan giữ đúng hợp thiện về trời nhưng mà ở trên đó được chừng nghìn năm mà giữ để chảnh có lo bay lo nhảy rồi lo yêu lo đương rồi lo đi chọc cô tiên này chọc uh, thư đồng nọ rồi cái hết hết phước nghĩa là hết cái tuổi thọ chảnh á rồi cái con người chảnh á tự nhiên có bông hoa có bông nách đồ có bông thơm phất mà khi mà chư thiên ở cõi trời mà hết phước á nó thú quắc à rồi bắt đầu là uống sợ uống rượu rồi bắt đầu rớt xuống xuống trái đất mình cái đầu thai là thành mấy đứa này <laughs> mấy mấy này là có nhiệm vụ là mầm tính <laughs> cô tiên cô tiên mấy đứa đẹp đẹp mà thông minh á là từ cõi trời vừa xuống kiếp đầu tiên con còn chút trí tuệ là mang cái phước trời xuống mấy thằng đánh gót với là cũng là ở cõi trời vừa xuống giàu có nhưng mà khi xuống rồi một đời trăm năm trăm năm bận trên kia không đầy một tiếng hồ rồi cái kiếp thứ hai làm gì được có phước mà đánh gót kiếp sau mày cầm cây dao tầm dông vật nhọn mà mày mặc sờ rong da đen thui chạy càng ngời ngời trong rừng á dành ăn với mấy thằng sư tử á thấy có mấy cái phim đó mấy sư tử nó giành được con nai cái mấy thằng à, phi châu á phải đuổi mấy sư tử đi rồi giành con nai chết để về ăn có ai có coi mấy đó không đó thì đó là, là mấy thằng dạo không á tại vì mình phải đầu thai lúc con người mình sơ khai trong vũ trụ thượng đế cho mình cái chân linh đó mình giống như một làn khói vô tri có tri giác biết cảm nhận nhưng mà không có không có làm được gì hết thì cái làn khói đó phải tụ vô một cục đá cả bao nhiêu nghìn năm để mình hưởng cái khí dương giống như mà khỉ vậy đó rồi mình mới có sự nóng lạnh tức là mình phải học cái nóng lạnh rồi sau đó cái mình vô cái thân cây thân cây để mình hút nước xương rồi làm cây rồi hết cái, cái kiếp cây mấy nghìn năm kiếp cây cái mình mình đầu thai thành mấy con kiến để biết bò để đi kiếm ăn rồi bắt đầu có học cái cách tổ chức tức là mọi thứ học hết loài kiến ở đầu làm cái lòi ruồi bay tức là bò hết bò tới bay nói chung là trải qua hết là là để cho cái thằng hồn cái tinh chất mà cái khí ờ, đặc kẹo á mà muốn biến thành 4 dimension, 8 dimension mà như thần thánh mà biến quá ra giống như phim 3D, 4D gì đó thì mình phải trải ra nghìn nghìn kiếp tất cả chư thiên, chư Bồ Tát cả Chúa Chúa là con của Thượng Đế Thì đã trải qua hàng nghìn kiếp huấn luyện mấy cái đó Chịu sức nóng, sức lạnh Rồi tới làm những con một đống chân mà giống như con rít Rồi tới làm những cái con bốn chân là giống như à, con nai để cho sự đau đớn để cho sư tử nó cắn rồi lên tới à, làm làm lợn sư tử thì à, bắt đầu mới đói khát rồi bắt đầu mới có quy quyền phải không chúa tể rừng xanh rồi phải không à, tập bản lĩnh rồi lên rồi hết đời đó bắt đầu mới thành ra người có hai chân đó là sự thật thì cái luân hồi như vậy cho nên khi mà cái thần hồn cận tử nghiệp á nó cũng giống như cái bộ phim trong cái não mình nó nằm ngay đây nè tất cả chúng ta đều có cái a lại gia thức lúc mà gần chết á cái đó nó nó luôn tuồn nó quay về hết nó như cuộn phim nó quay hết ồ tại sao mình thấy con này con kia con ngựa con này kia đó là tất cả đều là mình hết mình đã từng trải qua bao nhiêu đời đó mình đã trải nghiệm qua cái đó để học hỏi cả kỳ cũng đã từng làm thú không phải kỳ tại sao kiệt biết là tự vì có một lần á cha nói á cha là thượng đế xuống nó dạy dỗ chị á con cũng đã từng làm đủ hết rồi cái thú con cũng đã làm độ thú hôm nay kiếp người để độ người nói tiếng việt để độ người việt từng ở bên do thái từng ở bên ấn độ có những tiền kiếp ở bên ấn độ nữa rồi có những tiền kiếp ở bên uh, cái gì Sri Lanka nó đủ hết chỗ nào mà có chuyện là à, cha phái xuống nó cũng giống như một lính thôi lính đánh à, à, ở trên sai đâu là đánh đó mà mùa này thì đánh vùng này vậy đó đánh vô miền Nam Việt Nam con người có linh hồn có chuyển thế cái linh hồn là cái được thưởng và được phạt khi mất chỉ có mang theo tội và phước mà mình có làm một ngàn chuyện phước mình làm một chuyện tội mình cũng phải ra mình trả nghiệp cái tội hồi bữa hổm bị cái chân này đi ờ, bỏ hai ngóc vô đây là đưa đá banh nó bị gãy xưa <laughs> kia cầu thủ không cái ờ, hỏi của ờ, thưa các ngài tôi chân mạnh cao vậy thôi còn bị gãy chân hồi xưa lúc mà ngài đi chinh đông về bắc ngài đã chặt chân một đống mấy con ngựa giống như thời thành các tư hãng vậy đó mấy người kia đang chạy không mình cầm cái dao mình chém mấy chân ngựa nó ngã ngựa để mình bắt mấy thằng tướng thì hôm nay cũng phải lãnh cái nghiệp cha cha chỉ cho bớt đau và mau lành thôi chứ cũng xin không có được người nào có nghiệp mình không trả đời này mình sẽ mang theo đời sau gọi là định nghiệp muốn hỏi sư phụ thêm một cái hỏi kiệt kiệt kiệt chứ không hỏi sư phụ ờ kiệt dạ. tại vì á à, nếu mà một người mà đi công giáo với hai đạo thì có bị sao có ảnh hưởng gì hay là có bị đứa nào đây đeo dấu thánh giá rồi đeo dấu hình rồi đeo dấu này luôn càng nhiều càng tốt tại vì thiên tâm là cái gốc cây công giáo phật giáo ấn độ giáo tất cả đều là thượng đế lập ra hết mỗi vùng miền khác biệt cái phong thủy với à, cái giống dân để mà thích ứng cái đạo hồi giáo mà đúng họ cũng là tốt mỗi lần à, mỗi ngày cái gì họ quay cũng quay về hướng mặt trời ở đông bắc phải không họ cũng lại cha đó ala tức là thượng đế đúng không đạo à, do thái giáo là cũng do ông Hamed hay là do ông gì đó cũng truyền xuống rồi tới thế đạo hồi giáo tới công giáo cùng một nguồn gốc là thờ thượng đế cho nên có một lần mấy chư vị ở trên á chúa đồ mới ngồi nói ở trên đời này ai cũng đau trời ơi buồn trời ơi chúng xấu trời ơi vui cũng trời ơi trên giường với vợ cũng trời ơi <laughs> luôn cái gì cũng trời ơi hết cho nên cuối cùng chàng nó thôi tất cả nhân loại đều trời ơi thì thôi thờ ông trời dấu này dấu ông trời dấu thánh giá là dấu của chúa con dấu này dấu chúa cha nha cho nên bây giờ mình trở về với à, với với với, với premier god tức là người creator của vũ trụ là cha là dấu này thì từ đó đó sẽ được tất cả các các đạo các giáo chủ trên thế gian này các giáo chủ nó cũng giống như là một bộ trưởng của của thượng đế vậy đó ở đạo phật là cũng là con của thượng đế nha phật xuống lập đạo phật rồi ông mohammed rồi ông, ông gì gì á tất cả các đạo đều gia hộ cái dấu này hết của cái thời đại này cho nên nó rất là màu nhiệm của cái thời tận thế mình rồi sau đó ở trên mới nói sẽ không còn dành ông trời mà ôm bom tự sát nữa sẽ không có còn ngăn ngại đạo Phật đạo này hết tất cả quy về một mối để mà thống nhất cái quả địa cầu này ở trên nhân loại có ba bốn nghìn năm sau sống trong cái thế giới hòa bình nhân ái không có chiến tranh không chế đạn à, dược không có bom nguyên tử nữa lúc đó ngũ hành sẽ đứng lại tất cả các gì mà nó cần có lửa mà để để mà kích động lên à, nổ á sẽ không có không có bớt rồi lúc đó những đứa con cũng là thượng đế nhưng mà họ cái hình dáng không giống mình có bốn phía thôi cái mặt nó ốm ốm đằng mắt nó bự vậy nè nó ăn ít lắm nó đâu có ăn hoài như kiểu mình nó ăn chút xíu thôi là nó no mấy tuần đó là UFO sẽ dạy cho chúng ta nghĩa là chúng ta là y như là cái đám gà con trong chuồng hồi nãy mình nói rồi phải không dớp vô nó cao siêu hơn chốt nó cũng giống như là có một chút xíu trí tệ nó dạng giống nó cũng giống như ờ, người chăn cừu đi mình là đám cừu con thì nó sẽ dạy cho mình <laughs> hey tụi bay đi đây đường này đằng đó có hồ nước đó đi du hành không gian ở ngoài kia tụi mày mới mở rộng tầm mắt ba cái vàng dòng hột sòn thế gian của mày đó, là đá trên trời á thật sự có những hành tinh đó nha ở đây á, nội cái ống gas line mà số 1, số 2 bữa giờ cúp bên Âu Châu á, là cũng điên rồi ô mấy cái này nhầm gì mấy cái solar này á, cũng đâu nhầm gì dầu quả nhầm gì vàng đen là dầu á đâu nhầm gì trên kia tại sao UFO á, nó chỉ cần lợi mấy cái núi lửa mình á nó tới nó hút mấy xích nóng thôi là nó chạy được mấy trăm năm mấy nghìn năm rồi ngày xưa nếu mà kinh chúa mà trúng trong kinh cũ ước là tân ước sai 800 điều thì từ người công giáo ra cũng từ người Phật giáo trong đó có rất là nhiều điều sai cái chuyện mà mình sai mình dễ nhớ nhất là ông Gogale á ông nói ông ông có ông có điển có điển là ông hiểu được trái đất là tròn cái à, mấy à, mấy mấy thời xưa giống như đức giáo hoàng vậy đó hay là mấy ông hồng y vậy hey Gogale mày nói trái đất uh, mày cãi lời của chúa hả mày trái đất là vuông mà dẹp mà mày đi tới đầu kia mà lọt xuống á tao phải treo cổ mới được cuối cùng bị treo cổ đúng không thế là phật tự nhiêu thôi là mình biết ông Pare ông ông mưu mô rồi ông chỉ có là nửa người của ông là đệ tử của chúa là tự gì, lúc mà ông hối hận á thì à, kinh điển đã làm sai hết cho nên chúa cũng có nói linh hồn là bất tử đó là sự thật và kiệt cũng thường nói a lại gia thích này nè nhưng hôm nay kiệt nói lại linh hồn có thể bị tiêu diệt bởi vì con người quá ác gọi là tiêu hồn tiêu xác chứ còn nếu mình còn giữ được linh hồn á là có phước rồi là mình có thể mang một cái thân khác mạnh khỏe hơn vô gia đình giàu có hơn còn nếu mà mình không đủ phước mình quá ác á, giống như những người mình nói là gọi là mình thấy à, ở Nam Mỹ mấy thằng đã xăm mình nó ngồi trong tù đóng mấy thằng đó với mấy thằng thịt theo rồi thì chỉ có tiêu hồn tiêu xác nghĩa là không có được đầu thai một đám người mình ngồi đây một cái thế hệ ba nghìn năm sau nhân ái mà mà còn những cái thành phần đó chỉ còn một người ngồi trong này ấy, đứng lên mà kiếm chuyện với kiệt thôi là cả cái buổi nói chuyện mình cũng bị quỷ những cái thế hệ sau thượng đế đã nói rồi ba nghìn năm sau con người sống rất là trang hòa nhà không cần phải mở phải gài cửa nữa. đừng nói làm chi mà dành cái đảo hay là ranh giới cho nên kinh tăng ước trình hữu sai rất là nhiều quả địa cầu này nó không phải chỉ có 2.000 năm nay đâu cách đây hàng triệu năm về trước lúc những cái tiền kiếp kiệt còn là loài rồng là bảo quản cái trái đất này lúc đó chưa có loài người rồi sau bao nhiêu triệu năm mới tới thời đại nơi so rồi lên tới những cái thời đại mà có con người á thì có những cái loại người văn minh như là len Lensis loại người này kia mà những cái công trình thời xưa đó nó vẫn còn tồn tại trên quả địa cầu này mà những nhào thám hiểm tới ngày hôm nay á, họ cũng không có cách giải thích tại con người mình nó rất là ngắn nó cũng giống như đàn cừu con đi sống được nhiều năm vài năm thôi là là chết rồi cái trái đất này nó hàng triệu năm tại sao kiệt biết cái này là gì kiệt là người được truyền tin cho quý vị biết và kiệt là người nói những cái gì mà nhân loại những nhà khoa học sai mình sống rất là gần với bề trên bề trên á, là cho mình chỗ này cũng giống như một cái một cái gym 24 fitness tất cả các con vô đó chạy bộ tập tạ swimming để có sức khỏe rồi khỏi uống thuốc rồi đi về trời cái cái thả vô trong chim mình không tập thể dục mà mình mình đứng nghe nhạc ở trong nó có nhạc á tưng cà tưng tối ngày cái đi ra sức khỏe thì nó cứ lên <laughs> phao cholesterol cứ lên nó cũng y như vậy cái này là cái chim mà khi vô chim nghĩa là sao mình là giống như phải xích beo phải nghiêm chỉnh là mình biết mà vô đó phải chạy bộ thiệt phải chịu khó rồi phải chịu uh, lít mỗi lần lỡ cái tạt lên nó nặng đúng không nó đâu phải vô đó là bình thường giống như mình đi dạo buổi chiều ở bờ sông đâu vậy giải thích hai câu chị hỏi đó, thần hồn mà chuyển thế dạ, dạ, dạ, kinh uh, tăng ước đủ ước xài bên kia kiệt đã từng bị sỉ nhục nhiều kiệt là à, mỗi lần mà gặp mấy ông gặp mấy người ông giáo thôi chứ ông cha thì không có ờ, chị có đạo ông kiệt bản chị thôi mấy đứa học high school đại học rồi tao uh, học phật nhưng mà tao cũng học bên kinh chúa nhiều lắm ô vậy là anh không có đạo nói câu á mình bất mãn rồi từ đó thì sao cái thằng bạn này không có thân với mình tại vì khi cái đầu họ nghĩ như vậy đó mình khó có ghé Đài Loan lắm tại sao họ phải ngăn một cái ranh giới một cái khoảng cách khủng khiếp cũng giống như việc mở chùa ở dưới Freeman mấy người ông nháo chở vợ bỏ vô chùa còn ổng thì ông đậu tuốt ngoài đường á vô bạc kinh trong chùa mình cũng không vô nữa nó hỏi sao anh không vô đây đậu cho nó mát tôi vô đó tôi bị phạm lực tôi bị phản chúa rồi sao đậu chiếc xe trong bạc kinh của chùa thôi là gọi là phản chúa đó là hoàn toàn sai cũng y như việc cộng nó brand quá nó nhồi sọ cái đó trẻ bệnh gì đó bác hồ là phật bác hồ là phật chuyện nói tóm lại là mình phải coi lại cái gì nó đúng nó có thích ứng với thời đại này mỗi cá nhân con người chúng ta nó có cái năng lượng siêu siêu nhân mình phải tập nó ra mình phải attract nó ra chứ còn mấy đứa nhỏ thời nay á cứ nó đâu có viết là trong người nó có một cái năng lượng siêu quần con người của mình từ ở cõi trời xuống là quan âm thiên xuống là mình có thiên nhãn thông là tự nhiên thiên nhĩ thông có tự nhiên tại vì thiên ma là quỷ mà sa tăng á nó có đạo đó nó làm cho mình mất đi cái thần thông đó thì hôm nay cha với mẹ với mấy vị bề trên á, mới đặt xuống cái đạo thiên tâm này để để cho mình biết cái cội nguồn của mình để mình học lại để mình lấy cái thần thông nó ra khi mà thí dụ một đống người những nhà bác học như ông Einstein hay là những nhà ông ờ, ông chế thuốc ông gì đó ông gì mà ông mà thuốc covid mà nếu mà ông mà có thiên nhãn thông hay là có điển giống như ờ, cửa kiệt đi thì mà ông biết cái này là sai hay là cái này là đúng thì đâu có cần tốn hàng tỷ đô la để mà vô cái phòng lắm đâu trong thế giới tương lai con người mình đa số sẽ có cái đó tại vì người mà có thần thông có điển người ta biết cái này là sai cần gì phải làm cái lát hoặc cần gì phải điều design tốn tiền có những con người mà từ cõi trời xuống mang sắc phàm rất là nhiều trong đó có một bà Lon đó nó là người dễ bồ được biết đó. tại vì mỗi nhân vật nổi tiếng trên thế giới thì coi cái ờ, cái record của họ hết bởi vì mới biết Trump á là thiên tướng trên trời xuống để dẹp thiên ma giết thế gian này á bởi vì à, có nhiều tiền là ọ ao cho ổng luôn á chết 10 năm gì ổng cũng chết <laughs> tại vì ổng mang sát phàm tí lợi chiếc ổng nhỏ nhưng mà ổng làm được việc cho nên ổng hồn trâm ổng xuống để ổng dẹp mấy cái ma quỷ uh, tào lao dưới thế gian nè nó có hai thế giới thế giới uh, trắng và đen thiên ma với phật Đấy, bữa hổm mà ở đây khấn tất cả các vị đây cha đứng đó thường đến chúa giêsu cũng có ông mohammed cũng có ở đây luôn phật cũng có ở đây luôn ok cái thằng con này xuống đây nó xin để cho mà diêu khen đừng có bị mất nước tại diêu khen mất nước nó sẽ quýnh luôn âu châu thì lúc đó chiến tranh thứ ba là biết bao nhiêu người chết trời lúc đó kêu quán hồn đặt cả mấy chục bạn ở đây thắng thì lúc đó ở trên cha nói thằng con này xuống cần uh, ờ, thôi bộ thương chúng sanh quá cái cha mới ra lệnh cho mấy ông mà có cánh á bay về bển thổi xuống một đống uh, bão tuyết á cho nên lúc đó 40 chiếc xe tăng ờ, bốn chục cây số xe tăng của nghe đó là sắp lấy thành Kiev của Ukraine rồi là nhờ kiện bên đây khánh đó. mà nói cái này á, là một triệu phần trăm là sự thật chứ không có nói láo là lệnh của cha tất cả mọi chúng ta từ chút từ chút hiện gì đang xảy ra trên thế giới đều là do bề trên tính toán cho mình chứ không phải là do Tập Cận Bình cũng không phải là do Biden cũng không phải là do Putin hay là ông này bà nọ zero chẳng qua là ở trên cho mọi thứ trên thế gian này những cái ác nó ra đi một cách đồng bộ đồng bộ có nghĩa là sụp từ sụp lượt vậy thôi nó cũng y như giống như mấy nhà Las Vegas một cái building ở đây cái building ở đây ok cái nhà này trăm tầng lầu cho nó sập mà sập kiểu nào đừng có ngã bên đây đừng ngã bên đây thì nó trở đang tính mình vậy đó thì cái ác nó cũng sẽ sập giống như cái nhà này vậy mà đừng có ảnh hưởng chứ không phải là là là mấy ông nội đó tính đâu không phải vậy trời bà con quá trời đông quá quay có sao không con Trời con đẹp gái con sợ gì Hả Thôi mặt sư phụ cũng dày quá đạn mắt một lũng cho nên mấy thằng dư luận viên mấy thằng trọng nó chửi sư phụ nó nói bác hồ đành phật cho ông cứ kêu đi quả tán hoài cứ kêu giảng sanh hoài chỗ nó ghét mình, nó tao mặc đâu dày, rồi tao nói sự thật rồi tao cũng thương bác hơn là mày thương nữa ừ, nên tao khuyên là đúng cứ giữ ổng ở trong cái lồng chim hoài cái lồng chim nó có cái chụp chụp xuống á à, mắc cỡ gì à? thiên nghe của chị đó nói đâu rồi ông chị chắc đạo giáo hiếu kỳ hỏi thì cũng tốt chịu hỏi là được rồi chỉ sợ khi người ta ngăn ngại người ta không có chịu hỏi chứ mình nói chuyện chung chung mà mình đâu có nói ai tốt hay xấu đạo nào tốt đạo nào xấu đâu đệ tử nó cũng giáo à. chỉ có một cái là một bên là bên nào mà chịu khổ với thế gian nhiều thì bên đó sẽ về trển ở tầng trời cao nó nó cái công thức rất là đơn giản giống như à, ai tiết kiệm nhiều thì người đó à, <laughs> cái Benstein mình nó, số nó nhảy cao hơn là cái người không tiết kiệm vậy đó thì cái xác của mình á, mà tu tập bên Phật nó khổ hơn kia thì về trời á, mình mình được lên cao hơn cái phước mình lớn hơn chứ không phải à, ai cũng giống nhau về cõi trời hết không về trời nó cũng phải có cái sự à, phước nhiều phước ít cái người phước nhiều á người ta ở trên mình xây nhà tự mình xây nha mình tưởng tượng trong cái trí của mình một căn nhà của mình đẹp biệt thự như thế nào thì cái phước mình lớn cái nhà nó sẽ sẽ thành hình rồi mình ở được nhưng mà cái nhà đó mình đi siêu qua được chứ không phải đụng đây đụng sắt đâu rồi cái người mà dưới này mà tu tập ít cái phước ít thì họ cũng tưởng tượng ra cái nhà nhưng mà nhà chòi à, <laughs> nhỏ hơn cho nên trển cũng có cái đó nữa rồi cái à, biết mình phước ít thì à, gán tu có nghĩa là khi mỗi một vị bồ tát mỗi vị phật đến một cái thành phố đó giảng pháp thì mình bay tới mình nghe thì mình tăng phước tự đó mình tăng tăng lên mà ổn thì nắng quá giờ đang chút không té đâu sao chị khi họ không tin họ về cõi kia thì họ chắc chắn sẽ tin để khi chết đó, họ có thần thông họ biết được thì cũng được nhưng mà khi còn sống nếu mà họ đang sống thì họ chờ chừng năm nữa họ sẽ tin không lâu à, từ bây giờ những người nào tin sớm thì cũng tốt nhưng mà chờ năm nữa tin thì nó cũng hơi <laughs> cũng còn được á nhưng mà hơi muộn chứ bao nhiêu lúc mà gì xuất hiện 95% những gì mà tất cả nguyên thủ quốc gia hay là những bộ chính trị khắp thế giới không biết việc biết việc nói hôm nay chúng hết rồi hôm nay việc nói chúa tái thăm chẳng lẽ chúa không tái làm chắc biết việc trốn đâu ta có góc nào cho tôi trốn chứ tôi cũng biết mắc cỡ nhưng mà là việc nói là như đinh đóng cột là có thật nếu không thì làm gì có chuyện mà trung cộng từ một cái cường quốc sắp sửa chiếm toàn cầu mà hôm nay á, là cả thế giới không thừa nhận nghèo lại te tưa qua lá bây giờ ở bển á, vì là hạn hán còn nước việt hồi xưa đâu có ai nghĩ là sẽ thay đổi cách trách nhiệm màu tiền của nước việt bây giờ như tiền giấy những gì việc nói với gì ngồi nghe nghiên cứu đi rất là chi ly chi tiết luôn chứ hồi xưa sư phụ lòng chặn trình 500 năm trước ông chỉ nói phỏng phỏng thôi ông không nói thời gian còn chuyện nói thời gian luôn á mùa với tháng không à mà không tin nữa thì không biết cái đầu bị lớn cái đầu mình thật sự cái ốc nó nhiêu thôi nhưng mà khi mình có nhiều tiền với mình học nhiều á nó bự thành cái bàn này á cục đá này á cứng mà bự như là cái đầu bự khó nói chuyện lắm nhưng mà những người đó là do sao cái vô minh á vô minh che hút mắt chữ vô minh thì người ông giáo hay người thường không có hiểu về à, kinh phật thì không có hiểu nhưng mà chữ vô minh hôm nay mình nói lại cũng nói nhiều lần rồi chỉ biết cái người mà bất hiếu với cha mẹ là chỉ có thai ni vô minh thôi là ngu nhỏ xíu thôi không sao <clears throat> mai mốt á, nó có hiếu lại rồi cái hàng mà cầm cái dao giết mẹ nó cũng là vô minh hơi bự chút ngu chút xíu bự hơn hơn cái thằng mà bất hiếu làm cho cha mẹ đau lòng lấy tiền cho mẹ đi phát của là là ngu nhỏ còn cái thằng mà cầm dao giết mẹ để lấy tiền này nọ rồi, rồi vô tù ở 18 năm thì cũng là ngu ngu ngu khúc ngu chừng một inch lóng tay rồi lơ thêm một cái hàng cũng là hàng đó nó đi cướp nhà băng rồi nó giết người đóng rồi nó ở tù lifetime cũng là ngu thôi ngu chút nhưng mà cũng được ra tù đúng không rồi cái thằng mà ngu mà cực kỳ ngu á rồi nó đi làm những cái chuyện tai hại rồi bị lên lên cái ghế điện tử hình cũng là ngu nhưng ngu chừng gian tay còn cái người ngu á mà đại ngu mà gọi là vô minh á là cái người không hiểu kiệt nói thời hôm nay là gì chuyện nói thẳng luôn là vì ngày mai á không biết mình dính covid hay là ngày mai á mình dính chuyện gì thì cái thần hồn á mà cứng đầu đó sẽ tiêu xác tiêu hồn nó không có còn tái sanh được hoặc là đi vô một cái giường thở thú ở hàng nghìn năm trong đó tại khi cái thời đại mà chúa xu xuất hiện cái thế giới nhân loại của mình sẽ không còn nghi kỵ nữa con người mình sống không có hạnh phúc là vì do nghi mình có thể hung con vợ mình hung người chồng mình vừa hung xong nhưng mình nhìn lại cái mặt ổng á tôi nghi quá không biết mình có cái, cái mùi gì của ông ghệ nào không hay là nãy hôm qua ông có đi đâu không nữa tức là cái đầu con người mình hiện bây giờ đang trong cái gọi là là lòng dạ không ai tin ai hết mình cũng không bao giờ ngờ mình có con covid 3 năm nay mình cũng không bao giờ ngờ một cái thằng chế vũ khí rất là mạnh mà hôm nay lại thua thằng nhóc con dòi thua chuột mình cũng không bao giờ ngờ trung cộng hôm nay vậy cũng không bao giờ ngờ nước việt hôm nay á người ta đi chích vaccine cho dân thì người ta lo cho dân còn mấy ổng chích vaccine là mấy ổng bỏ tiền vô túi còn dân chết là mặc kệ ha thấy, thấy ngộ không mình cũng không bao giờ ngờ á là những sư thầy là những người nói lên một cái là lời của mấy ngày nói là dính trong mấy clip là hàng là mấy trăm năm dạy cho người ta mà dạy tầm bậy rồi lúc đó là đi gây quỷ không đúng đó là về mặt tinh thần còn về à, những cái người mình hâm mộ những ca sĩ hôm nay một đống ca sĩ lòi ra rồi bao nhiêu à, trong gia đình xảy ra những người làm từ thiện những người giàu đều bị vô họp hết vậy chứ những người nghèo với mấy ông thợ ai đâu nuôi một người giàu có thể nuôi một ngàn người triệu người một triệu người đó có con việc làm nuôi xuống trong gia đình họ năm bảy người mà bao nhiêu á bị vô hộp hết chị thấy có lạ không tức là bất cái gì mà trong xã hội này á, mà xấu nhất á nó rộ ra cũng giống như là bị đậu bị bệnh đậu đầu mùa á lộn hết để làm chi nó gì nói trong tương lai á, khi mình đó là những bài học trong tương lai á, khi mình sống ở cái thời đại vui sướng á, mình dùng mấy cái này mình học rồi những cái gì mà ma mị nói láo nên nhớ nha việt nam á chuyện tốt cũng nói láo mà chuyện xấu cũng nói láo không có gì mà không nói láo một người mà nói láo nhiều quá như mấy bạn bè nó thành văn luôn rồi cái, cái người nói láo tưởng đâu mình nói chúng cũng tin theo đó luôn bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện là vậy trong con người của mình nó không có cái đó nó có tâm thật tâm ở trên xuống nhưng mà chẳng qua mình không có tránh kiến rồi mình không có bi trí dũng mình bị một đống ma quỷ nó lùa mình đi vào con đường bế tắc ở bên kia thiên ma nó là một cái luồng khói đen khổng lồ nó cũng có miệng có nanh nữa mỗi một cái thằng hồn của mình á mà lúc mình ở dưới này mình làm chuyện xấu á thì mình cũng là một luồng khói đen một khói đen nhỏ nhỏ chị thấy mấy cái linh hồn mà khi mà rời khỏi xác nó có luồng khói đúng không à, còn mấy cái người mà biết tu tập thì người ta rời khỏi xác nguyên cái linh hồn của người ta bay lên đúng không nó có cái đó nữa ma quỷ nó là đen đen không à mà nó mùi hơi hơi khăn khăn thì sẽ nhập vô con thiên ma đó thì nó có thần lực hơn nghĩa là nó kết nạp những cái điển à, trượt đó, chung vô nó để nó tạo cái sức mạnh vô thì mình muốn làm một cái tế bào của quỷ thì mình cứ làm chuyện sai thời nay đi còn mình muốn là mình là mình mình muốn mình thành thần mình muốn là một vị bồ tát hay một vị phật thì hôm nay á, là mình phải lại phật còn mình mà muốn làm một cái tế bào của thiên ma thì hôm nay á, thì cứng đầu với chị đi mấy ngày em chị sau này là mấy tế bào của quỷ á. còn xin cho họ thì cũng tạm được nhưng mà nó không có còn cơ hội chị các bà chị thấy cái, cái cái hôm nay đi thi rồi ờ, tới cái mình mất cái giác hàm thì cái uh, buổi thi đó kiển kì, uh, ờ, kẽn nó đánh rồi hết thi rồi rồi chị muốn đi thi ai thi được cái thằng hồng không có practice không có tập vợt không có vô Geneva Fitness để mà chạy bộ mà muốn mình có muscle này nọ đấu được bởi vì tại sao thượng đế với phật cho mình cái giác phàm là vận dụng lúc còn sống để mình ơn những cái đó chứ còn nếu mà mất giáo phàm cũng như không nếu mà nói vậy thì tất cả những vong hồn chết hàng bao nhiêu năm nay Chúa đâu có nói đến ngày Chúa tái lâm Chúa sẽ thanh lọc lại Tức là thanh lọc không phải thanh lấy mà thanh lọc trong cái bóng tối Thanh lọc những cái vong linh đó Họ chết cái mấy trăm năm họ bám vô nghĩa địa Bám vào những gốc cây, bám những con sông Họ đó họ chờ, họ chờ cho cái thời này nè Để mà họ được đi về trời hay là họ tái sanh lại bởi vì trong kinh thánh của bên công giáo cũng có nói mấy chuyện này đó là thanh lọc là vậy nhưng khi thành ma đó mà con ma đó mà biết đi giúp người giống như là nó đứng ngay góc cây ngoài freeway nó thấy chiếc xe đó rồi ờ, sắp bị tai nạn cái nó giúp cái người đó an toàn thì ma đó cũng là một cái lối tu tập cũng có công đức với chúa đó nhưng mà ngược lại mấy con ma mà lúc sống mà sân si nó qua bển thành gọi là yêu á yêu tinh quỷ á, thì nó hết xô ta cho ta té để nó kéo bạn nó nhiều có nghĩa là ô oh, đứa này đứa này ờ, hợp với tôi đẹp á tao ở đây tao cô đơn lắm không mà chú ý tới tao tao kéo mớ rạng giống như ở đây kéo phe vậy đó lập đảng hiện mà đó ờ, bị tội nữa chết thì còn tội chết có thể hại người ta được á <laughs> mày ngồi lắm đệ tử này mấy đại ca ngồi sao ấy vậy <laughs> mấy đây kêu đại ca để ngồi sao chứ đâu ngồi gần được <laughs> hơn cái ngộ à, mấy anh nhân viên ở nói anh là chủ anh là triệu phú sao anh hiểu mấy cái này vậy? ủa tao lấy đời tao làm đạo thì cái nào à, à, cái món ăn à, chính còn nào breakfast tức là cái cái chuyện mà làm cái tiền là chuyện chuyện phụ à, không còn cái chuyện chính á, là làm việc cho trên trời nó tao làm việc cho thượng đế chứ tao đâu có làm việc cho đồng tiền đâu cho nên mà nhiều thằng nó không có hiểu nhưng mà mình mà không lấy bàn tay này cực khổ để có tiền mình đâu chỗ này mình ngồi mấy chị chẳng lẽ đi xin xin cộng đồng á mười ngàn đó nó chửi chết cái này hai chục triệu á ai cho giờ mua hiêu tanh bữa một đống tiền nữa sắp sửa mua nữa tức là những cái gì mà tiền của phật cho kiệt, kiệt sẽ gãi xuống cho cho người việt mình để cho lưu truyền cho con cháu mình về mặt đời á nó cũng có một cái nơi để nó đến ngày tết ngày lễ lộc và dạ, một cái nơi nó hiểu về nguồn cội của nó thì đó là nhiệm vụ 6 triệu chim hiền sau này sẽ thành 60 triệu á chị thấy khủng khiếp không trong tương lai mấy vị nói á, người Việt có thể làm tổng thống trên thế giới nữa đó thì lúc đó thế giới mới đại đồng nước Việt sau này á, sẽ thống nhất một đạo và đồng thời cái đạo đó loan truyền và 6 triệu mấy đứa nhỏ nhỏ này trên thế giới là nó sẽ nằm trong cái nguồn máy lớn thì lúc đó nó hoạt động nó không có kỳ thị như thời nay thời nay người mỹ nhìn mình nó nửa nửa mắt nó không nó tưởng đâu mình đóng tàu á nhưng mà cái gì nó không phải sau này nó không có mấy cái chuyện đó nữa tôn trọng mình lắm mình không còn vũa neo nữa đâu mình vũa răng nó <coughs> bẻ răng nó chứ không phải vũa răng <laughs> Ông Nhũa Neo cũng là một cái nghề rất là thiện cái gì nói Không có tội Còn hơn á, là những những người đó là con cỡ trên xuống không phải cho một chút xíu khổ còn con quỷ á, nó sanh ra vô con ông cháu cha á, chuyển qua cho nó triệu triệu nó sướng quá nào có biết tội lắm á đồng tiền đại ca nó cười mếm chi bữa nay trời nóng quá <laughs> anh cười tôi cười quá nổi nóng tôi chịu quá nổi ở đây có quạt đã thôi thôi con con đừng xin lỗi nghe nóng quá kệ với ra mồ hôi rồi có đá sư phụ cho nó mát dạ. chừng không còn không thấy chừng không thấy chừng nữa em bình dân tự nhiên lắm không quý vị là chị hỏi gì dạ ví dụ như mình ngủ mình có những giấc mơ mình mơ về những người xưa đã khuất á về thăm mình để cái đó có thật sự người ta về thăm không hay là triệu phần trăm là thiệt luôn à em bảo đảm mấy người nào á mà đi vô chùa nó thôi tử bữa nay hết quả nó em á ừ đỡ <laughs> đó bữa nay nó muốn thành trai chứ đổi hệ à có thiệt mà tự gì họ đang cần cái sự giúp đỡ của em mình nên nhớ nha lúc mình sống mình giúp cả đống người nhưng mà lúc mình chết á cái đứa con mình nó nó không có hiểu về cái cội nguồn của mình ông bà của mình chết đâu có hết đâu phải chết là về trời như chị đó nói đâu là mình cứ đi vòng vòng mình vẫn còn cái liếng ái với con mình á thì mình cũng còn trong nhà rồi nó không thấy mình cái mình tạo giấc mơ cái đó là thiệt hết là mình tạo sự chú ý để mà mày nhớ tao mà để mày à, ăn cơm mời chén cơm là có thiệt hiện giờ có cái gia đình bữa mà à, ấy đó là mấy đứa chết bữa từng rồi nhớ không là à, là nó ở trong nhà luôn rồi à, ok rồi chị chấp nhận con về ở nhà mời nó ăn cơm mà thiếu đũa ngày mai á, là tối nằm ngủ nó dơ đũa nó nấy chết không có hết rất là hiện hữu thì khi mình thấy như vậy đó mình nên làm đãi cho ông bà mình buổi cơm <laughs> nhưng mà đừng giết gà đãi nha giết gà là cái, cái, cái ông bà mình bị tội á thí dụ ông bà mình ăn chay không được thì cứ đi uh, vô Costco hồi xưa thì có ông anh chết năm 2006 mình thì tu mình cúng ổng đồ chay không á ổng về ổng cầm lên trời ơi mày cúng đồ chay mày cho ăn đồ chay ăn không có nổi khi sống cũng phải tập ăn chay chứ mà ăn mặn á mình cúng đồ chay họ về cầm lên liền không ăn không có nổi ừ. sống sao y chang vậy rồi cái sau này ok rồi tôi mua <laughs> mấy cái vịt quay nó bán sẵn cho ông ăn cái đi ra nghĩa địa ốc hiêu dưới này là ở thu đường thu ly á cái lúc đó sư phụ à, cúng nhà ổng vừa cúng xong một đống mấy ma mỹ với mấy bạn kia nhào vô dành tại ổng ma mới nó dành đâu có lại trời ơi mình chưa kịp đốt nhang nữa cái tự nhiên mấy phong tên nước đó, nó làm cho một đống người đang cúng ướt chạy là nó dành ăn với ổng ổng không ăn được gì hết tại mỹ nó đâu cúng lâu lâu thấy việt nam ra cho ăn à, quay rồi đã quá giống như mỹ vợ thích thèm phở mình vậy đó cái ổng nói ổng <laughs> dành không có lại cái tối về cái ông chỉ kiệt là chuyện nói chuyện nữa ok rồi lần sau mà cứ cúng cho nó nhưng mà vẽ cái vòng để cái tên ngô hữu lộc tại ông anh kiệt là ngô hữu lộc thì ổng chỉ được cái phần vòng tròn thôi, còn cái phần mình cúng ngay cái mộ của ổng á là mấy ma mỹ nó dành ma mỹ nó đói cực kỳ không có ai chú ý tới nó luôn rồi nó thành ra bè đảng cổng nó giống như là thịt heo vậy á ăn hiếp mấy ma việt nam mình trong nghĩa địa trời ơi má mỹ nó bự con qua bển nó cũng bự con lúc ông mới chết ông cứ than hoài trời tao bị ăn hiếp quá mà ông không chịu đầu thai ông đi theo chị khoảng mấy năm á tới lúc lên múa núi này luôn á người 14 đi đâu á có mấy ông mấy, mấy ông tướng mấy ông tướng thì ờ, với mấy ông rồng thì biết là hộ kiệt mấy ông đó biết là ông này là anh của mình cũng không có đuổi ổng cho nên mỗi lần ngồi ổng ngồi trình hình trước mặt mình vậy đó tại mấy vị biết là trong gia đình không có đuổi rồi à, ở trong hãng cái ông nói kiệt ngày mai á mà thấy có con, con gà mà chạy vòng vòng ở phía à, sau hãng á đó là anh đó nha mà trong mấy nhân viên của mình trong hãng đó là lúc ông còn sống là bạn ổng quen nữa cái ngày mai y chang ở mỹ mà làm gì có con gà mà con gà <laughs> nó có đuôi của nó chạy vòng vòng ở đằng sau lưng mà tự nhiên đang ăn giờ lên có con gà xuất hiện chạy vòng vòng vậy đó rồi cái hồi cái biến mất mà ông nói trước rồi cái có một lần ông ngày mai thấy con bướm mà bay vô văn phòng mày á là tao quá nghe không nghĩa là họ cứ tạo ra cái này kia cho mình sao nó sùng quá mỗi lần anh tới là em nhức đầu tại cái chỉ có điển thanh ổng điển dương ờ, điển âm cũng làm nhức đầu cái lúc đó kiệt mới đem hết gia đình kiệt từ ông già ông già xưa làm gỗ rồi cái má người ta hỏng một đống sáu người tóm tắt lại cái kiệt đặt tên là đó thiên lộc thiên thiên thiên hết thì cái lúc đó à, mấy vị mà hộ kìa á rồi xong chưa bấm nút đi luôn tới từ đó tới ngày hôm nay họ trong gia đình không ai nằm mơ thấy luôn ờ, về trời luôn là chỉ có kiệt đưa được thế ông ở xuống dưới này ông làm phiền mình lắm phiền thì do cái tình cảm thương mình nhưng mà ngược lại á người anh với người dương sống chung trong nhà không được cho nên biết bao nhiêu mấy bác mà vô chùa á, rồi gặp lúc tu gõ mỏ tụng kinh rồi có tình cảm qua lại sáng tôi chở chị mai chị chở tôi đó là cái đầu cái ngày mốt cái bị covid cái lên cái tấm hình có hai in nằm trong bàn thờ à, ở chùa cũng là chùa đúng không chùa đó là mỗi lần đi về là bà chạy theo về nhà là cả đêm không ngủ cho nên người nào đi chùa nhiều mất ngủ lắm ừ. dông á mà dông bạn mình thôi nó khoái mình mà tự nhiên khi bả bạn mình rồi thì ông thổ địa đó không biết ồ hai người này thân nhau mấy ông đâu có nở đuổi mấy dông tức là chúng sanh ở bên cõi kia của mấy ngày mà còn mình cũng là chúng sanh nhưng mà mình ở cõi mình kể cái này chắc kể tới sáng chuyện dông mà ờ, em có nhiều chuyện ở chùa Freeman đó mỗi lần mà ấy là phật tử mà chết cũng nghe pháp chỉ có chỗ này là chuyện nói chuyện thì mấy dòng không lên nhưng mà có mấy chư thiên đồng còn nếu mà chị xuống dưới chùa giống như hồi tết á mà chị ngồi nói chuyện là cả mấy trăm người ngồi nghe là mấy dông cũng ngồi đậy dưới nó nghe luôn mà dông nó là người đời á người sống á gặp chị cũng đã có mơ mến này mới đến đây ngồi đúng không mà dông hả nó còn khoái chị còn nhiều hơn quý vị nữa trời ơi, chạy tới cả triệu con luôn nó ôm nó hôn ngày ơi nó mép đủ chuyện ở dưới chùa mình có ông phó chủ trì là ông thầy linh nhẫn đó ông cũng lên bàn thờ ông ở dưới hồi bữa hổm thì hòa thượng nó siêu hồi xưa coi chùa đó 8 năm bây giờ cũng lên bàn thờ cái ngày hòa, hòa thượng vừa mất cái ngày lên núi ngồi nói chuyện hai thầy trò sống thì uh, hiểu lầm nhau ông nói chết rồi lên ngồi nói chuyện bình thường nhiều lúc mình người chết nói chuyện là thật còn người sống á nhiều lúc á mình còn ngăn này ngại kia cái hỏi à, mai mốt sư phụ đi đâu nó không biết ăn thua mấy ông tướng đang kè nhưng mà hồi xưa đó lúc mà ấy đó à, phật a di đà với ờ, cha nội trên đó mới nói và thượng đức siêu thật sự cái chân mệnh là đệ tử của phật a di đà là ở trên gọi là tôn giả tôn giả mà có học thức trên trời đã là một dịp vị bồ tát rồi xuống trần thì lúc đó đó lúc đó kiệt ngoài đời thì không biết nhưng mà ở trên mấy gì mới nói là kêu không có được gần với hòa thượng nữa lúc đó cha ra lệnh luôn cái thương mà thượng gần thì bị cha phạt phạt sư phụ thì lúc đó đó phật a di đà cũng giận hòa thượng đó cái hàng đệ tử này xuống trần à, hộ thái tử mà không hộ mà bị nhiễm trần à, cho nên hòa thượng đi vậy đó nghĩa là không phải là bồ tát hay phật xuống trần làm đúng hết đâu mười người mà nhảy dù xuống đây chỉ còn có một hai người chuyện sống rất là thực tế nửa người thường nửa không phải người thường triệu bằng trăm nhưng mà mình nói người đời những cái mà phi thường thì con người lại cái trí thông minh không đủ cái level không tới thì gán mà nghe để chiêm nghiệm để nghiên cứu để làm chi để cho gia đình mình để cho cái brand mình tăng trưởng để cho cái à, business mình nó khá lên để cho ngày mai mình chết mình biết đường về đâu mục đích của việc là vậy thôi chứ đâu có xin mấy bác cái gì đâu đâu có xin trên mạng cái gì đâu và đồng thời mình nói là mấy người bên Việt Nam phải chuẩn bị chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia mà nói hoài rồi cái mình nói miên sẽ sang xâm lấn uh, ờ, bắc trung nam như rắn mắt đầu đầu trâu mặt ngựa lo âu sao vàng bản đỏ <laughs> rụng đầu nay mai cái mình nói tới sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai là lại nổi nóng mà hôm nay quý vị thấy trên mạng không xe tăng á, của trung cộng nó đem xuống miền tây quá trời đem chi vậy miên đâu cần xe tăng nó chạy đâu nó đâu có chạy qua cái sông mê công được nó chỉ chạy qua hà tiên với tây ninh mình thôi rồi mấy cây à, mấy quả tiễn á, nó bắn đâu bắn vô sài gòn mình <laughs> nó bắn đâu cho nên á, cách đây hàng mấy clip cũ mấy tháng trước thì có cảnh cáo hôm nay là hành sự thật hết rồi đó coi cái chuyện nói trúng chặt chị cũng có kêu tất cả mấy đứa từ 12 cho tới 14 tuổi nếu mà ở phường ở tỉnh cứ tập cho nó bắn AK đi đến lúc mấy thằng biên hoa nó thảy cho thằng đây súng chỉ cần bắn được rồi cái thằng lính huấn luyện hay là một người bình thường cầm AK hay là người con gái mà kiểu Ukraine á cũng là cây súng cả quốc gia đều là một trăm quân lính có đó mới lợi hại á chứ đâu phải là chỉ có mấy trăm nghìn quân này nọ cần huấn luyện gì đâu lúc bắn đâu mà mà không bắn đâu mà nó nó, nó chạm rồi đó cấp vuông đó ẹt ẹt ẹt ẹt một đống thành ra mai mốt á những cái thế hệ sau thêm cái diện bảo tàng đóng sọ người nữa bây giờ có có bển con đóng rồi đó năm nào á bảy mình nói là để cho có lợi ích cho cá nhân của mỗi gia đình mỗi quốc gia không nghe thì cứ uh, ghi chú xuống còn ông bệnh á mấy đứa nhỏ nó lãnh lương tháng có 3 triệu mấy chục ngàn đứa cái gì mà nó không thích nghe là nó chửi thấy hổn không mình phải xin cho nó hoài luôn á quay mấy đệ tử cho vui cái này quay à, để à, lưu niệm chứ không có bỏ anh mạng đâu cái này không có bỏ anh mạng cỡ này lấy hết mấy cái trên mạng xuống biến à, mất tích thời gian thử <laughs> bà con sao nhưng mà ở việt nam mấy chục triệu người á người ta thương gì lắm bữa nào không lên mạng cho ơi họ nhắc tin họ nói quá trời luôn nhiều người còn tưởng tượng nữa nói mai mốt đức thầy lên nói chuyện là vua nước việt đó ơi cái đó không biết nghe tôi không biết cho cái gì biết đó là bốn con bài ốp còn đang nằm á tôi chỉ con bài nữa tôi là ở trên thuốc thiệt à, tôi là con trên thiệt là tôi biết mấy chuyện thiệt những lời tôi nói là thiệt thì họ cái thằng đó là bài nữa năm con mà cứ gắn nặng đi còn kia chúng chúng chặt chặt ai biết ờ, tôi không có tự xưng gì á còn ai ngoài kia nó đưa mình lên giống như đưa banh nè nó cúp mấy thằng dư lượng viên nó khôn lắm á cho nên mình phải coi nha ở trên cho kiệt xì ra chút nào là xì chút đó giống như hai cho là chỉ ờ à, xì khúc thì nói ăn khúc cái kiệt mà nói hết á mấy bà con cũng quản hồn luôn á giờ, giờ kiệt nói à, chị nè sau lưng chị có một ông thiên tướng đang ngồi ở bàn đó chị tin không chị nhìn đi thấy chai nước đúng không à nó không tin Dạ, Nha vâng. con Nhóm đệ tử này có gì hỏi gì không? Cười Thấy mấy chị em gặp nhau á, vui là được rồi phải không? Dạ. Còn sư phụ nói hoài hiểu rồi phải không? À, ở trên cho nhận à, nhóm đệ tử à, bị bầm dập dữ lắm mới làm đệ tử được để à, sau này khi mà à, hết nhiệm vụ á, giao lại à, tất cả những gì của thiên đình để xuống thế gian thì những cái nhóm này sẽ tiếp tục bảo quản cái thiên long sơn á cách đây 10 năm cái thằng mà tặng cái tượng đó đó tượng tổ thì nó tham lắm nó đâu có chịu đem đây tặng nó đặt ở trước cửa nhà nó đến lúc mà tổ hiện về ba lần trong mơ mà liên tục rồi đến lúc mà nó hoài kêu nó tặng cho thiên long sơn để mà có lợi cho chúng sanh còn ở nhà là cá nhân tổ đâu có chịu Rễ tổ mới cho nó bay vòng ở núi Thiên Long Sơn này Giờ việc trễ tắm tắt là tại hết hơi vậy đúng không? Trễ chi tiết nhiều lắm Bay lại Ở trên trời mà trong vô vi á Ở một cái mảnh đất này á Nó là cung vàng địa ngọc Hàng tỷ, hàng dạng chư thiên đi lền trên cái núi này á Nhưng mà hiện giờ thực tế thì quý vị chỉ thấy cây với đơ thô sơ không? Nhưng mà trong vô vi nó không phải vậy Ở một cái thời đại khác á, nó rất là màu nhiệm ở nơi đây á, là ở dưới lòng đáy đại dương khoảng mấy trăm nghìn à, thước mấy trăm nghìn cái số nằm sâu ở dưới hôm nay nó trồi lên là cái đất này nếu mà ngồi thiền mà nhập định thấy này là nước không á cho nên tại sao ở trên đỉnh núi của thiên long sơn mình đi đi bộ từ đây lên đó lên đó là khoảng một tiếng tiếng rưỡi á nó có trên đó thì có cắm cái dấu thiên tâm trên nữa nó có mấy con sò mấy con ốc nó có mấy tảng đá rất là đẹp để hôm nào mình tổ chức bữa mình đi mà dép này đi đâu được để sư phụ mấy năm nay không có ai đi sư phụ sợ lên trển sư tử nó tha ở <laughs> ờ, trên đó quan du mà ban đêm chỗ này sư tử cũng có thể xuống nữa nếu mình nuôi gà hay con gì nó xuống thì trở lại câu chuyện của mình thì cái thằng này á nó thấy vậy nó mới quản hồn thì nó mới tặng tại vì tổ nói cái núi này khi trong tương lai cái hàng tỷ người trên thế giới nó là một trong những thánh địa một trong những thánh địa ngoài núi cấm khi đã dùng cái chữ thánh địa có nghĩa là gì là biết bao nhiêu chư thiên chư thần bảo vệ cái núi này cái núi này có những người mà chụp hình giỏi đứng xa xa thấy nguyên cái núi này có hào quang á núi này cho nên bao nhiêu người mà u sầu trầm cảm hay là lầm đường lạc lối có những người bệnh ung thư sắp chết nó lên nó xin ra nước của mẹ cũng hết lên đây ai cũng sẽ có cái tinh thần an lạc và vui một người nào lên đây rồi người đó sẽ không bao giờ nói à một lần lần cuối tôi tới thì làm không có cho nên ngày xưa đó bao nhiêu cái phe chống đối núi này bao nhiêu tăng ni bao nhiêu phật tử sư phụ ấy ra nói chuyện bây giờ quý vị không không lên nhưng mà quý vị dám à, mấy tỷ phú dưới này nè tư lập hay là mấy những mấy nhà giàu dưới nó ghét sư phụ lắm tại nói sư phụ nổi danh hơn nó nó ghét tại nó có nhiều tiền sư phụ phải không nói mấy anh không thương tôi họ ghét tôi nhưng mấy anh dám ký cái giấy để lên thiên long sơn tao cấm dòng họ hà dòng dòng họ trần dòng họ ơi tức là mấy ổng họ đó đừng con cháu đừng có lên không mấy ông đâu có dám vì cái sư phụ break cái mai của mấy ổng ổng người suy nghĩ là cái nhã của người ta thôi nhưng mà cùng the xem tham ổng vừa chửi mình cái mấy đứa con ổng á cặp bồ á dẫn lên đây ngồi nói chuyện đằng đó ủa bữa ba mày chửi tao lắm hay sao bữa nay mày lên đây vậy <laughs> cho nên bất cứ người việt nào cả những người ghét thiên long sơn ghét sư phụ thời nay con cháu của họ cũng có lợi ích trên này đừng có nên chống đối với thượng đế đừng có nên chống đối với thiên long sơn nữa cả những cái tổng cục hai tổng lệnh sự quán hay con ông cháu cha nó được lệnh là không có được lên đây để mà ngồi nói chuyện với người hải ngoại bỏ cái tinh thần đó đi bỏ cái đảng đó đi tại vì sau này á